Và cũng xin chúc mừng những anh em ngày hôm nay đã chiến thắng con 3, 3 càng 159 và những đầu lô tô một nháy, hai nháy, ba nháy anh em ạ. Vâng và ngày hôm qua thì đội ngũ Thái Dương 106 đã bắt cho anh em trên diễn đàn công khai con độc thủ lô 16 lót xin lỗi 17 lót 71 phải không anh em?